Cô Nhụy xin chào các con. Hôm nay cô xin mời các con hãy cùng lắng nghe một câu chuyện cổ Grimm được mang tên Han Sơ Sắc. Câu chuyện như sau. Xưa có một ông vua, quanh cung điện của vua là một khu rừng lớn, trồng có đủ các loài giả thú. Một hôm, có người thợ săn được vua phái vào rừng để bắn một con nai, nhưng không thấy anh ta trở về Vua bảo, có lẽ hắn gặp tai nạn rồi. Hôm sau, vua sai hai tay thợ săn vào rừng để tìm người thứ nhất, nhưng rồi cũng chẳng thấy ai về. Ngày thứ ba, vua cho triệu tất cả thợ săn trong xứ đến bảo, các người hãy đi sục khắp khu rừng, tìm ra kỳ được ba người đó mới thôi. Đoàn người đi rồi, lại cũng không thấy ai trở về, cả đến đàn chó săn mà họ dắt theo cũng biến đầu hết cả. Từ hôm đó, chẳng ai dám vào rừng nữa. Khu rừng càng thêm âm thầm hiu quạnh. Họa hoàng mới thấy bóng một con chim ưng hoặc con diều hâu bay ngang qua. Cứ thế mãi cho đến mấy năm sau mới có một người thợ săn lạ mặt đến ý kiến vua xin chu cấp và tình nguyện sẽ vào khu rừng nguy hiểm nọ. Nhưng vua không muốn nhận lời bèn phán trong đó chẳng an toàn đâu. Ta chỉ ngại nhà người sẽ còn gặp phải chuyện rủi ro hơn cả mấy tên trước nữa, khó mà về thoát được. Người thợ săn đáp, Tàu bệ hạ, xin cứ cho tôi thử một phen, tôi không sợ đâu. Người thợ săn dắt chó vào rừng, đi mới được một lát chó tìm được vết thú. Nó muốn lần theo nhưng chưa được mấy bước đã thấy một cái đầm rất sâu trắng trước mặt không thể nào đi tiếp được nữa. Liền đó, một cánh tay trần trụi từ dưới nước ngoi lên, túm lấy nó kéo xuống. Người thợ săn thấy thế quay về ngay. Anh ta lấy thêm ba người nữa, đem thùng theo định tác cạn cái đầm kia. Lúc đã nhìn được suốt xuống tận đáy đầm, họ thấy có một người rừng nằm dài dưới đó. Mình hắn toàn một màu nâu như sắc kỹ, tóc phủ qua mặt xõa xuống đến tận đầu gối. Họ lấy thần trói gô hắn lại rồi điệu về cung điện. Nhân dân xôn xao kinh ngạc về người rừng. Vua cho nhốt hắn vào một cái lồng sắt dựng ở ngoài sân chầu và nghiêm cấm không ai được mở cửa lồng. Kẻ trái lệnh sẽ bị tử hình và hoàng hậu phải thân giữ lấy chìa khóa. Từ hôm đó, mọi người lại có thể yên tâm vào rừng Vua có một hoàng tử lên 8 tuổi. Một hôm, hoàng tử đương chơi bóng ngoài sân, bỗng quả bóng vàng lăn vào trong lòng. Hoàng tử chạy theo đòi. Trả lại bóng cho ta. Người rừng đáp. Hãy mở cửa cho ta đã, rồi ta sẽ trả. Hoàng tử nói. Không được, điều đó thì không được, cha ta đã có lệnh cấm. Nói xong, Hoàng tử chạy đi. Nhưng rồi hôm sau, hoàng tử lại đến đòi quả bóng, người rừng lại dỗ. Mở cửa cho ta. Hoàng tử không chịu. Ngày thứ ba, giữa lúc vua đi săn vắng, hoàng tử lại tới bảo. Cho dù ta có muốn mở cũng chẳng được vì ta không có chìa khóa. Người rừng đáp, chìa khóa ở dưới gói mẹ mi ấy, vào đó mà lấy. Hoàng tử còn nhỏ tuổi, muốn lấy lại quả bóng quá, không kịp suy nghĩ chạy vào lấy luôn chìa khóa đem ra. Mở mãi mới được cái cửa, hoàng tử lại bị kẹp một ngón tay. Cửa mở rồi, người rừng bước ra, trả cho hoàng tử quả bóng rồi đi thẳng. Chú bé hoảng sợ kêu gọi ầm ĩ. Trời, người rừng ơi, đừng đi, ta sẽ bị ăn đòn mất thôi. Người rừng bèn quay lại, bế bổng hoàng tử lên vai, rảo bước đi vào rừng. Lúc vua về đến nhà, thấy cái lồng trống không, vội hỏi hoàng hậu xem sự thể thế nào. Hoàng hậu vẫn chưa biết chuyện gì, mới đi tìm chìa khóa thì chìa khóa đã mất. Hoàng hậu vội lên tiếng gọi con, không thấy ai trả lời. Vua sai người ra ngoài thành tìm mà không thấy. Vua đoán biết là có chuyện gì rồi, trong triều, không khí nặng nề buồn bã. Lúc người rừng đã vào tới quảng rừng sâu rồi, hắn đặt chú bé xuống đất và bảo chú Mì sẽ không thấy lại bố mẹ nữa đâu. Tuy vậy, ta sẽ giữ mì ở với ta. Ta thương mì vì chính mì đã giải thoát cho ta. Mì cứ theo đúng những lời ta dặn thì sẽ được đối đãi tử tế. Vàng ngọc ở đây không thiếu, ta có nhiều của cải hơn bất kỳ ai ở trên thế gian này. Người rừng dọn cho chú bé một ổ rêu làm chỗ ngủ. Hôm sau, hắn dẫn chú đến một cái giếng và bảo Này, cái giếng vàng này sáng và trong như pha lê ấy. Nhiệm vụ của mi là ngồi đây mà canh, không được để cho một thứ gì rơi xuống. Bằng không, giếng sẽ mất thiên cứ chiều chiều ta sẽ đến xem mi có làm đúng lời dặn không Chú bé ngồi bên cạnh giếng Chốc chốc lại thấy một con cá vàng hoặc con rắn vàng xuất hiện dưới đó Chú cũng để ý xử không cho bất kỳ thứ gì rơi xuống giếng Nhưng ngồi được hồi lâu Ngón tay bị kẹp đột nhiên đau dội lên Chú vô tình nhúng nó xuống nước Chú vội rút lên thật nhanh sòng ngón tay đã bị phủ toàn vàng mất rồi chú ra sức lau mà không tài nào sạch được chiều tối hành sơ sắc tên của người rừng đến nhìn chú bé hỏi có chuyện gì xảy ra ở giếng thế chú bé đáp không không không chú cố giấu ngón tay ra sau lưng cho người rừng khỏi thấy nhưng người rừng đã bảo chú mi đã nhúng ngón tay xuống nước rồi lần này ta tha xong mi cứ liệu không được để bất kỳ cái gì rơi xuống nước nữa nhé hôm sau mới mờ sáng chú bé đã dậy ra ngồi canh xiến ngón tay lại đau chú vuốt nó lên đầu cho dịu đi không may có một sợi tóc đứt rơi đúng xuống giếng chú vội nhặt lên nhưng đã muộn sợi tóc đã chói một màu vàng. Hành sơ sắc đến, biết ngay là đã có chuyện. Mì lại để rơi một sợi tóc xuống giếng rồi. Phèn này ta lại bỏ qua cho mi. Nhưng nếu còn để xảy chuyện đến lần thứ ba, cái giếng mất thiên đi, mi sẽ không còn được ở đây với ta nữa. Ngày thứ ba, chú bé ngồi bên giếng, ngón tay đau vẫn đau lắm mà không dám động đậy. Nhưng rồi ngồi yên mãi cũng chán, chú mới cúi mình soi bóng xuống dưới lòng giếng. Cúi mãi, cúi mãi, chú cứ muốn soi cho thật rõ. Bất ngờ, cả mái tóc dài của chú từ hai vai xõa xuống, nhúng ngay vào nước. Chú vội đứng thẳng lên thật nhanh, sông muộn mất rồi. Cả mớ tóc đã nhúng vàng, rực rỡ như vần hồng. Chú khiếp đảm quá, rút khăn tay buộc lên đầu cho người khác khỏi nhìn thấy. Lúc hành sơ sắc đến, hắn đã biết hết chuyện xảy ra nên hắn bảo chú Cởi cái khăn ra Tức thì những sợi tóc vàng thi nhau rủ xuống Chú bé ra sức kêu xin nhưng vô ích Mì đã không vượt qua được cơn thử thách nên không thể ở lại đây được nữa đâu Giờ mi hãy đi ở với thiên hạ thôi mi sẽ biết thế nào là cánh khổ Song vì mi không có ác tâm Và ta cũng mến mi Nên ta cho phép mi một điều Lúc nào gặp khó khăn mi cứ vào rừng gọi Han sơ sắc Ta sẽ đến cứu mi Quyền lực của ta rất lớn Lớn hơn mi tưởng nhiều Vàng bạc ta đều có thừa Hoàng tử từ biệt khu rừng đó, cứ chiếu thẳng đường mà đi. Đến một thành phố lớn, hoàng tử định tìm việc làm nhưng không có. Vả chăng bản thân cũng chưa từng học nghề gì để có thể kiếm ăn. Sau cùng, hoàng tử đi thẳng đến cung vua hỏi xem có ai muốn mướn chàng hay không. Triệu thần không biết dùng chàng vào việc gì, nhưng vì mọi người đều mến chàng nên giữ chàng lại. Chàng được giao việc phụ bếp ngày ngày khuân củi, sách nước, quét tro. Một hôm, vì không tìm được ai khác, người đầu bếp sai chàng bưng thức ăn lên dân vua. Chàng không muốn để lộ mớ tóc vàng nên cứ đội nguyên cả mũ vào mà hầu. Vua chưa từng gặp chuyện vô lễ như thế bao giờ, quở trách. Mi mang thức ăn vào dân vua thì phải bỏ mũ ra chứ. Chàng đáp, Tâu hoàng thượng, Tiếc rằng thần không thể làm thế được Thần bị bệnh chốc đầu Vua bèn cho gọi ngay người đầu bếp tới Quở trách hắn sao dám mướn một kẻ như thế giúp việc Vua hạ lệnh phải đuổi chàng đi ngay tức khắc Người đầu bếp thương chàng không nỡ đuổi Cho đổi việc với gã coi vườn Từ đó ngày ngày hoàng tử trồng cây Tưới cây, xới đất, đào đất ở ngoài vườn Chẳng quản gió mưa Trời đã sang hè, một hôm đương lúc mãi làm, oi bức quá, chàng bỏ mũ cho mát. Ánh nắng rọi vào mớ tóc sáng rực, tia vàng phản chiếu lọt đến tận phòng riêng của công chúa. Nàng nhóm dậy ra xem có chuyện gì lạ. Tức thì nàng thấy chàng trai liền gọi lại. Này chàng kia, hãy mang lại đây cho ta một bó hoa. Hoàng tử vội vã đội mũ lên đầu, bó một bó hoa dại mang lại. Chàng đương lên thang thì gặp người coi vườn bảo Sao chân hoa lên công chúa mà lại dám lấy rặt những giống hoa dại này Xuống lấy bó khác ngay đi Chọn những giống hoa đẹp nhất và hiếm nhất ấy Chàng đáp Không đâu, chính hoa dại lại thơm hơn Chắc chắn công chúa sẽ thích hơn Lúc chàng bước vào phòng Công chúa bảo chàng Bỏ mũ xuống đi Đứng trước mặt ta mà đội mũ là không được Chàng lại đáp, bẩm thần không dám, vì thần bị chốc đầu. Nhưng công chúa giơ tay nhấc luôn cái mũ khỏi đầu chàng. Tức thì mái tóc vàng kia rủ xuống đến tận vai chàng, nòm rất đẹp mắt. Chàng định bỏ chạy, công chúa kéo tay chàng lại, cho chàng một nắm tiền vàng. Chàng cầm tiền đi ra, nhưng vì chàng chẳng thiết vàng nên đem cho lại người coi vườn và bảo Tôi gửi tặng các cháu nhỏ để chúng làm đồ chơi. Hôm sau, công chúa lại sai chàng đi hái một bó hoa đồng. Chàng cầm bó hoa vừa bước qua cửa phòng, công chúa đã vội giật cái mũ định lấy. Chàng nắm cả hai tay giữ chặt mũ lại. Công chúa lại cho chàng thêm một nắm tiền vàng và lần này chàng vẫn không muốn giữ tiền, đem cho người coi vườn về mang cho con chơi. Ngày thứ ba cũng như hai ngày trước, công chúa vẫn không lấy được mũ, chàng cũng không muốn lấy vàng của công chúa. Ít lâu sau, xứ đó có giặc, vua cho gọi trăm họ lại. Chính vua cũng chưa biết liệu rồi có chống cự nổi hay không. Thế giặc mạnh lắm, chúng có một đạo quân rất lớn. Chàng coi vườn tâu vua. Thần cũng đã trưởng thành nên rất muốn được đi tòng chinh, xin hãy ban cho thần một con ngựa những người khác thấy thế đều cười rộ lên mà rằng Hãy chịu khó đợi cho bọn ta kéo đi hết đã Rồi vào tàu ngựa mà chọn Bọn ta sẽ để lại cho một con Khi mọi người đã kéo đi hết cả rồi Chàng vào tàu dắt ngựa ra Thì thấy đó là một con ngựa què Khập khiển bước cao bước thấp Tuy vậy chàng cũng vẫn lên ngựa Phóng vào rừng sâu Đến bên bìa rừng Chàng cất tiếng gọi ba lần Hans sơ sắc Tiếng gọi đập vào rừng cây nghe vang dội, tức thì người rừng hiện ra hỏi, Mi muốn gì? Ta muốn có một con ngựa chiến thật khỏe để đánh giặc. Được, mi sẽ có ngựa và còn nhiều hơn thế nữa. Người rừng quay trở vào, chỉ một lát sau đã thấy có người coi ngựa dắt một con ngựa chiến từ trong rừng đi ra. Lỗ mũi con vật thở phì phì, tưởng chừng rất khó điều khiển được nó. Sau con ngựa là cả một đám quân lính mũ sắt, giáp sắt, lưỡi kiếm ngờ dưới ánh nắng. Chàng trai trao con ngựa què lại cho người lính coi ngựa, nhảy lên con ngựa chiến mã rồi vượt lên dẫn đầu cả đoàn quân. Lúc chàng tiến tới gần chiến trường thì quân của vua đã bị chết nhiều người và đang sắp phải rút lui. Chàng liền thúc đoàn quân đầy đủ áo giáp và mũ trụ như một cơn lốc đánh thốc vào giữa quân giặc đập tan hết thảy mọi sức kháng cự. Giặc định rút chạy nhưng không kịp, chàng trai đã tiến sát sau lưng chúng rồi, và chàng kết thúc quân đánh, đánh mãi, kỳ cho đến lúc không còn một tên giặc nào sống sót. Nhưng sau đó, chàng chẳng quay về chỗ vua mà lại dẫn quân theo đường tắt trở lại khu rừng cũ gọi Han Sơ Sắc. Người rừng hỏi, Mì muốn gì? Nhận người ngựa của mi trả lại cho ta con ngựa què. Mọi việc sau đó xảy ra như ý muốn của chàng, chàng cưỡi con ngựa què trở về. Lúc vua về đến cung điện, công chúa ra mừng thắng trận. Vua nói, không phải do ta mà thắng trận, đó là công của một người kỵ sĩ lạ mặt đã đem quân đến giúp ta. Công chúa hỏi người kỵ sĩ đó là ai, nhưng chính vua cũng không biết nên vua chỉ nói Người ấy còn mãi đuổi theo quân giặc nên ta cũng chưa được gặp lại. Công chúa bèn hỏi thăm người coi vườn về tin tức chàng trai nọ. Bác ta cười mà thưa rằng <laughs> Gã cưỡi một con ngựa què vừa về đến nhà xong. Mọi người đều dếu cợt và bảo Anh chàng tập tến kia về rồi. Họ còn hỏi mỉa gã Này suốt thời gian vừa rồi cậu rút vào ngủ ở cái xó nào đấy? Nhưng chàng chỉ ôn tồn đáp, ta đã làm hết sức mình, không có ta có lẽ đất nước đã nguy rồi, khiến mọi người cười ầm lên. Đức vua phán bảo con gái, ta định cho báo là sẽ mở hội lớn trong ba ngày liền. Nhân dịp ấy con sẽ ném một quả táo bằng vàng, biết đâu chàng kỵ sĩ lạ mặt kia lại tới. Sau khi biết tin, chàng trai vội vào rừng gọi Han sơ sắc. Gã hỏi, Mày muốn gì? Ta ước sẽ bắt được quả táo vàng của công chúa. Han sơ sắc đáp, Được, chắc chắn mì sẽ toại nguyện. Nhưng mì phải nhớ mặc một bộ giáp đỏ và cưới một con ngựa hồ thật oai phong. Đến ngày hội, chàng trai cưỡi ngựa đi tới, lẫn vào trong đám kỵ sĩ mà không ai nhận ra được chàng. Công chúa bước ra nhằm phía các kỵ sĩ mà ném quả táo vàng. Chàng bắt được ngay rồi thúc ngựa phóng luôn đi mất. Ngày thứ hai, sơ sắc cho chàng một bộ áo giáp trắng với một con ngựa bạch. Chàng lại bắt được quả táo và lại thúc ngựa phóng đi mất. Đức vua giận lắm phán rằng Không thể được, hắn phải ra chầu trước mặt ta để ta hỏi tên họ Vua ra lệnh, kỵ sĩ nào bắt được quả táo mà bỏ chạy sẽ bị đuổi theo, nếu không tự ý quay lại sẽ bị đâm chết. Ngày thứ ba, chàng trai được hanh sơ sắc cấp cho một bộ giáp đen với một con ngựa ô. Chàng lại bắt được quả táo. Lúc chàng bỏ chạy, đám quân sĩ của nhà vua hò nhau đuổi theo. Có một người đuổi rất sát, liền chém một nhát. Mũi kiếm lướt ngang chân chàng khiến chàng bị thương Chàng chạy thoát, nhưng vì con ngựa phải nhảy dữ quá, chiếc mũ trụ của chàng bị tuột khỏi đầu rời mất. Mọi người đều trông thấy một mái tóc vàng rực. Họ quay ngựa về nói lại cho cô biết. Hôm sau, công chúa hỏi thăm người coi vườn về chàng trai. Gã ta đang làm ở ngoài vườn. Thế mà gã ta cũng đã đi dự hội đấy, mãi tối qua mới về. Gã có cho các cháu nhà tôi xem ba quả táo vàng mà gã đã bắt được. Vua cho đòi chàng, chàng vào hầu, đầu vấn đội mũ. Nhưng công chúa đã bước tới bỏ chiếc mũ xuống. Tức thì mái tóc vàng rủ xuống đến tận vai, đẹp quá, mọi người đều thấy kinh ngạc. Vua hỏi, có phải chính ngươi là kỵ sĩ đã đến đám hội mỗi ngày trang phục một màu và đã bắt được ba quả táo vàng đó không? Chàng đáp, Dạ thưa chính thần đó ạ, à, và đây là ba quả táo. Chàng móc túi lấy ba quả táo dâng lên vua. Nếu như hoàng thượng còn đòi thần phải có vật chứng gì khác nữa thì xin hãy xem vết thương đây. Thần đã bị thương trong lúc bị đám quân sĩ đuổi. Nhưng thần cũng chính là người kỵ sĩ đã giúp hoàng thượng chiến thắng quân giặc bữa trước đó. Vua phán, ta thấy rõ rồi, ta chịu ơn nhà ngươi ta có thể làm gì để ngươi vui lòng? Chàng đáp, Tâu Hoàng thượng, thần chỉ xin được cùng công chúa kết duyên. Công chúa cười mà rằng, chàng thật không biết ấp mở chút nào. Nàng tiến lại ôm hôn chàng, hôn lễ cử hành, cả cha mẹ chàng cũng đến. Hai người rất vui mừng vì họ đã mất hy vọng gặp lại con từ lâu lắm rồi. Vừa lúc mọi người ngồi vào bàn tiệc xong, bỗng thấy ngừng tiếng nhạc. Cửa lớn mở ra, một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt bước vào, theo sau không biết bao nhiêu là người hầu. Vị hoàng đế ấy bước thẳng đến chỗ chàng trai, ôm chàng bảo Ta chính là Han Sơ Sắc đây, ta đã bị phù phép biến thành một người rừng, nhưng con đã giải thoát cho ta. Từ nay, mọi thứ của cải mà ta có đều thuộc về con. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nếu các con thích câu chuyện thì các con hãy nhớ nhấn like, chia sẻ kênh để các bạn nhỏ khác cũng được nghe chuyện như các con nhé. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.